Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mừng các chị bạn quay trở lại kênh của em à, Buổi sáng hôm nay em chúc anh chị các bạn à, một ngày thật vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình anh chị nhé Thì hôm nay em sẽ giới thiệu đến anh chị các bạn một à, siêu phẩm xe cọp xe lướt anh chị à, Con này là Honda City đời 2014, đời tương đối là cao anh chị nhé Form dáng đẹp, cực đẹp luôn, màu sơn, à, màu cà phê, sạch sẽ Hiện tại à, xe đang à, mang biển số ở thành phố Hồ Chí Minh anh chị nhé Thì con xe này là phiên bản à, số tự động anh chị máy 1.6 con này à, bên em đang bao bán một giá hợp lý cho quý anh chị luôn đó là 425 triệu à, đang mang biển số à, đeo biển số thành phố Hồ Chí Minh đó chỉ 425 triệu có ngay một con xe đời à, đời mới đời cao cực đẹp form dáng cực chuẩn luôn nó form rất là liền anh chị xe này thì bên em cam kết là không va quẹt không đâm đụng gì anh chị nhé à, máy móc vận hành êm hiện tại xe đang nổ máy luôn anh chị nhé đó đây là cái mặt trước con xe này đèn pha đèn gầm còn rất chi là sáng chị nước sơn miên rin 90 phần trăm 95 phần trăm chứ đó có những vết chảy xước nhỏ nhưng không đáng kể chị nhé đó, tổng thể con xe này à, xe trang bị như phanh ABS túi khí à, gương à, tích hợp à, xi, à, xi nhan tích hợp gương à, cốt điện nó đầy đủ chức năng cho một con xe 2014 à, chị nó xe này là xe 5 chỗ đây cọc vần của nó này cực đẹp anh chị đây, vành này rất là thể thao nhé đó, phần ABS lốp bốn con à, lốp thì gai con này tương đối còn sâu bốn lốp còn à, rất chi là mới vậy nhá lốp này anh chị cũng về, về đi thôi không cần phải làm gì phải thay sửa gì nó con xe này máy móc vận hành cực êm luôn nói chung là một cái xe lướt chạy có hơn gần 6 ngàn luôn chị mới 6 ngàn thôi cực đẹp đó thì khuyên chị các bạn là có thể tới tận nơi để mà trải trải nghiệm con xe này chứ còn em quay qua video thì chị bạn chỉ có thấy hình ảnh còn có thể là chạy trải nghiệm thì mình mới cảm nhận được ờ, độ êm và máy móc của nó chị nhé thì hiện tại xe đang nằm ở Thủ Đức ở thành phố Hồ Chí Minh thì ờ, sau ờ, bên phía sau này là trang bị cảm biến lùi anh chị đầy đủ đèn hậu cùng đèn hậu này xi nhan rất chi là sáng nha gầm bề con này thì tương đối chắc chắn rồi đời còn ờ, rất là cao cho nên không sợ mục mọt hay gì anh chị đây gầm mì chắc chắn nha về phần sơn ờ, si con xe này thì đang còn mới 95 phần trăm anh chị của bạn về chịu đánh bóng qua và đi thôi chứ không cần, không cần phải làm gì thì ờ, về phần nội thất thì con này được chủ trang bị rất là nhiều thứ anh chị à, phim tản nhiệt thì dán hết rồi anh chị nhé phim tản nhiệt này rồi à, vần chắn mưa này à, ghế thì à, sử dụng nguyên bản à, ghế nỉ chị nỉ này là bài rất là mát nha sờ rất là mát tay đó nỉ mát này à, chỉ bạn không thích nữa thì có thể là trang bị thêm à, bộ ghế da tầm khoảng 3 đến 5 triệu thì rất là mới xe và nó sang à, cái màu nó sẽ sáng hơn à, chân thì chân nỉ đó chân nỉ nguyên bản à, xe nội thất sạch đẹp một con xe à, gia đình đi bảo quản cũng rất chi là tốt chị đó về phần à, top ly top lô của nó thì đang còn rất là mới bóng đó, chưa có dấu hiệu nào chảy xước nhiều đó, xe à, gia đình đi thì bảo quản cũng rất là tốt keo chỉ đang còn nguyên rin. đó, tình trạng xe thì như mới chỉ phía sau trang bị thêm một cái dàn máy lạnh độc lập thì với dàn máy lạnh này à, à, những khách à, ngồi phía sau thì rất là mát mẻ chị nhé đó dàn máy lạnh này thì nó sẽ làm mát nhanh hơn những cái dòng đời cao thì mới có anh chị và hệ thống phanh à, ABS thì anh chị cũng đã biết hệ thống phanh này thì sẽ giúp cho xe chống trơn trượt và mức độ an toàn hơn chị nhé à, nó sẽ không bị trườn xe đó, những cái con xe mà không có hệ à, thống phanh ABS thì nó sẽ thường rẻ hơn mấy chục triệu và khi mình chạy những con xe này mình phân rất là à, chắc chân và rất là an tâm nó không có bị trườn xe và rất là ăn anh chị nhé mức độ an toàn sẽ cao hơn có những con ờ, ốc vít này ốc này nó đang còn nguyên bản nguyên rin hết đó, vô lăng như mới chị xe đang nổ luôn chị nhé xe đang máy móc vận hành luôn nó cực êm luôn à nó trang bị thêm cái cần lạy số này nó cần lạy hai bên này đó anh chị các bạn là thích uh, thể thao mức độ thể thao lạy số tay ấy, thì chuyển qua chế độ lạy số anh chị nhé gương kính chỉnh điện đầy đủ đó video này thì em ờ, quay em làm nhanh cho quý anh chị các bạn xem à, về tổng quan thôi anh chị các bạn mà nếu mà thích thì có thể tới tận nơi để xem và chạy trải nghiệm con xe này đó đó, số phiên bản số tự động xe này mới chạy được à, à, 7.500 à, km anh chị nhé à, 7.528 km thì à, mức giá 425 triệu cho con xe này rất chi hợp lý một con xe lướt đó xe gia đình không à, chưa chạy nhiều đó thì anh chị các bạn cũng đừng so sánh sao à, những cái con xe nó thấp hơn à, à, 10 triệu 20 triệu rồi cũng tùy theo chất xe nữa anh chị đó xe nó chạy nhiều chạy ít và nó có bị va quẹt hay là có bị chất không con này thì bên em cam kết nó chất từ trong ra ngoài luôn chị từ cái phần keo chỉ nguyên rin nó không cần phải à, à, làm gì anh chị các bạn là lấy về là đi thôi không cần phải còn à, vấn đề hồ sơ pháp lý thì bên em à, cam kết anh chị các bạn đó là à, pháp lý chính à, đầy đủ anh chị nhé sang tên công chứng trong ngày đó đó máy móc anh chị xem cực êm này giờ à, máy đang nổ luôn chị nhé cái dòng này à, cũng rất chi tiết kiệm nhiên liệu anh chị máy móc dễ sửa chữa nó còn mã số này nắp capo đang còn nguyên zin hết nha đó đang nguyên zin hết nha cực đẹp cho một con xe 2014 xe lướt đó, anh chị bạn lấy về thì chỉ đi thôi không, không cần phải lăn tăn à, sở hư sửa chữa gì và với số tiền này anh chị các bạn cùng và nếu mà mua xe mới hay những cái dòng xe khác anh chị các bạn cùng tiết kiệm một số tiền rất là lớn đó để số tiền chúng ta làm ăn kinh doanh à, còn à, anh chị các bạn à, có khả năng tài chính thấp thì có thể lấy con này đi tránh tình trạng à, vay ngân hàng để mua xe thì anh chị đã biết xe thì nó là một tiêu sản chứ không phải tài sản để phục vụ cho à, con người à, và phục vụ gia đình nó sẽ xuống giá hàng ngày đó, khi anh chị các bạn mua xe mới bước ra showroom thì nó đã lộ rồi đó là điều đương nhiên đó thì anh chị các bạn là nếu mà cảm thấy chọn những con xe nào ưng ý máy móc vận hành à, êm giá thành hợp lý thì chúng ta có thể lấy đi luôn và thủ tục hồ sơ cũng nhanh gọn anh chị nhé đó thì form dáng của nó tổng thể đây đó thì quý anh chị các bạn khi xem video cũng đừng quên nhớ đăng ký kênh cho em À, để tiện cập nhật và theo dõi những cái mẫu xe mới bên em anh chị nhé à, vâng xin chào và hẹn gặp lại